À tôi biết rồi Vậy là anh Siro ăn hiếp bé ăn hiếp bé cam đúng không? Trời tôi vô tôi đập nhà ổng luôn cho coi Tôi vô đập nhà ổng luôn Vô rồi Vô rồi Tôi chưa nói tôi chưa vậy ông xông vào nhà người ta vô duyên vậy Trời ơi sao? nói cho nghe nè Chứ tại sao tại sao mà tự nhiên con cam nó nó, nó lại đứng trước nhà ông rô và nó khóc hả tại sao không phải rô ăn hiếp nó vậy là gì hả thì không biết bữa hôm mà ông xây cái nhà bằng vàng của con cam không ờ đúng rồi xây nhà bằng vàng đó rồi sao giờ ông thiên mất tiêu chưa ủa ủa, ủa cái nhà lần trước tôi xây chứ con cao nó mất tiêu rồi ủa, ủa trời ơi rồi biết sao không trời sao trước ông xây nhà cho ông cam cam phải sâu qua đập hết rồi trời ơi cam cam trời ơi trời ơi bạn ơi lần trước mình xây cho cam nguyên cái nhà to đùng đẹp ơi là đẹp mà tự nhiên giờ cam nó kêu xấu xong đập mất tiêu rồi bạn ơi ủa rồi sao mất mới gì nó đập nhà nó xong giờ đứng nó khóc là sao hả trời ơi nó nó thấy nhà ông thấy xấu quá độc mà mình bây giờ nó muốn chiếm cái nhà siro luôn nó bữa cái nhà siro là của nó luôn nè trời ơi trời, trời. nước nói sao luôn á trời là trời làm sao mà được nhà này, là nhà của anh siro mà anh siro ổng mà biết được là ổng ổng quýnh cho chết luôn á cam ơi thôi thôi về cam ơi nhà này nhà của ông rồi nhà của sỏi không lấy được lắm cam ơi không lấy được cái gì cái gì mà gì mà, mà tự nhiên lại lại đầu thấy chưa bác bạ chưa trời ơi là thấy chưa rồi xong nó vô nhà luôn Trời ơi con cam này lì thiệt chứ mấy bạn ơi Ồ các bạn ơi Lần trước á mình xây cho Cam cái nhà đẹp ơi là đẹp luôn Mà Cam nó không chịu Bây giờ thì nó đòi cái nhà của ông Rô Xong cái mình kêu nó nó, nó về Nó cũng không chịu về luôn Nó khóc lóc Ờ nó mở cửa nó mở cửa kìa Nó mở cửa kìa Ôi Cam đi về ơi. Đi về liền không thôi quýnh quýnh Anh quýnh đòn đó nha Trời ơi nhanh giờ nhanh giờ thấy chưa Trời giờ sao ơi nó... nó đóng cửa luôn rồi giờ có mở cửa được đâu mà mà bắt bắt bắt nó về trời ơi. Trời, Trời ơi, chuột luôn. Cái con cái con cam này kỳ này mình mà bắt được nó cho mình quýnh đòn nó quá bạn ơi. Hey nhưng mà thôi cũng không trách nó được mấy bạn biết sao không bởi vì mình cũng công nhận là, là lần trước á mình xây cái cái cái cái cái nhà cho bé cam á thì coi coi bộ công nhận là cái nhà nhìn nhìn cũng xấu thiệt nhìn cũng xấu là xấu luôn cho nên cam nó không thích thì cũng phải ai thôi được rồi bây giờ mình sẽ chuột lỗi bằng cách mình sẽ gọi là xây cho cam một cái nhà đẹp hơn nha bạn nhưng mà cái nhà đẹp hơn á, thì phải xây rất là nhiều thời gian tốn rất nhiều tốn tốn rất là nhiều thời gian luôn cho nên là bây giờ á để có thể xây cái nhà đó thì mình nghĩ rằng mình sẽ tạm thời lấy nhà anh rô làm nhà cho bé cam trước rồi sau đó mình sẽ Đây. xây sau <laughs> ok bạn ơi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu biến nhà của anh rô thành nhà của bé cam nha anh em đó là tại sao lý do vì sao mà mình lại biến biến nhà của anh rô thành nhà của bé cam thì hồi nãy mình cũng đã giải thích rồi đó thì mình sẽ xây cho cam một cái nhà mới nhưng trong thời gian đó mình sẽ sử dụng nhà của anh rô để làm nhà ở tạm thời cho cam bạn ơi bởi vì anh rô đã đi du lịch một thời gian rồi đó anh rô đã đi du lịch rồi cho nên mình sẽ mượn nhà của anh rô để mình làm thành nhà của bé cam và sau đó sau khi mà có nhà mới rồi thì mình sẽ gọi là biến nhà anh rô trở lại bình thường nha anh em anh em yên tâm nha mình sẽ sửa lại nhà cho anh rô mấy bạn cứ yên tâm nha ok rồi À khoan đã Trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Sammy Cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em Ok Và anh em cũng đừng quên nè Là khi mà anh em đang xem video á Mà có hiện lên quảng cáo á Thì bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo Để có thể giúp cho mình có thêm thu nhập Để mình còn nuôi bé bé cam Với lại mình có tiền mua mì gói ăn nha anh em Chứ không thôi mọi người ơi thật Đúng sự. rồi Cam nó ăn nhiều với heo vậy các bạn Đó bạn mà không không bấm vào quảng cáo là vài bữa nữa là Phong đi ăn xin luôn á phong hết tiền để phong nuôi phong hết tiền để phong nuôi cam luôn các bạn ơi <laughs> ok này giờ chúng ta bắt đầu sửa nhà thế nào let's go rồi ok bạn ơi bây giờ mình sẽ sửa là nhà của anh Rô thành nhà của bé Cam nha Thì đầu tiên nè ở đây nữa bạn ơi mình có chuẩn bị gọi là một cây súng đại liên Và cây súng này nó có thể bắn bắn được màu các bạn ơi bạn coi nha mình nạp đạn vô nè đây xong mình bắn nè đó thấy không nó đổi màu rồi thấy không đó và một quả cầu à, cái này là quả quả quả bóng màu các bạn ơi chọi cái đã sẽ đổi màu rồi thấy không đó một cái súng màu đó với lại là một ít block đó để mình xây mình xây thêm nha ok rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào công cuộc gọi là xây lại nhà cho bé cam nha các bạn thì đầu tiên mình sẽ chọn màu cái đã thì bé cam thì mình nghĩ mình sẽ chọn màu này đi màu này hợp ta để xem coi ừ màu này đẹp nè sao thấy không màu cam luôn nè đó luôn ok rồi Bây giờ mình sẽ dùng màu cam này để mình à, tô lại gọi là người người của con sói nha anh em Bởi vì con sói này là nó có màu xám Cho nên, à không, màu này màu gì? À đúng rồi, cái này màu này là màu xám Cho nên là bây giờ mình sẽ phải tô lại thành màu cam bạn ơi Tô lại thành màu cam nha, ok One hour later rồi ok xong rồi bạn ơi Bây giờ là cái ngôi nhà của anh Rô từ màu xám đã biến thành màu cam này nè Bây giờ mình sẽ xây cho nó cái con mắt nha anh em Đó mình sẽ xây cho nó một cái con mắt nha Một con mắt thật là to tròn và đẹp luôn bạn ơi Ok đập chỗ này ra nè à, Ok rồi mình sẽ tô cái này lại mình sẽ à, xây một cái con mắt nhìn cho nó to tròn nhìn cho nó cu te bạn ơi đó bắn vào đây cãi đó ra ra ra ngay được một con mắt cực kỳ đẹp luôn ok bên đây cũng vậy luôn nha mình sẽ đặt chỗ này ra Ra mắt lồi sao vậy mà sao cua te vậy ông nội hả gì cá mắt lồi nào đẹp mà đó đẹp mà tôi thấy đẹp lôi mà đẹp okay. gì lôi đẹp đâu trời ơi thôi đó thấy không đẹp ơi là đẹp luôn bạn ơi nhìn thấy không đó đẹp đây là nào? <laughs> đây là một <laughs> đây là một bé bé bé mèo có đôi mắt lồi bạn ơi đó một đôi mắt lồi hiểu không đó ok đôi mắt lồi long lanh như gọi là ờ. như gọi là như mặt trăng rồi không đúng rồi một đôi mắt lồi long lanh bạn ơi ok rồi bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ cho em nó một cái lông mày bạn ơi đó đã là mèo á ờ, thì phải vẽ thêm cái lông mày vô nhìn cho nó đẹp mày ơi ờ à, vẽ vô vẽ vô tôi biết mà tôi biết thế nào ông cũng làm mim mim mà đó có lông mày này không đó thấy không bé cam có lông mày ok ui có má hồng luôn hả màu này không đẹp màu này không đẹp màu màu màu khác màu đẹp hơn màu này màu hơn nè màu này đẹp hơn màu này tươi hơn màu này tươi hơn màu này tươi hơn đó ok bé cam à. bé cam phiên bản gọi là có một đôi mắt to to tròn và có bộ lông mày cực kỳ đậm <laughs> ok à. rồi bây giờ là sẽ tới lượt tô với lỗ mũi thành màu đen nè đó ok tô lỗ mũi thành màu đen à không hình bình thường hình như là con mèo thì mỗi lỗ mũi của nó sẽ có màu đỏ mới đúng đúng rồi mà có màu đỏ đỏ không hồng hả ok hồng hồng không. hồng đỏ đi hồng đỏ đi ok trời ơi tối vậy em phong sao giống sao sao, sao giống chú hề vậy ủa ừ ha luôn sao nhìn giống lúa hề luôn ủa mẹ ơi sao mình để ý giờ mình để ý mình nhìn mình thấy nó giống giống chú hề của ta giống giống chú Ông hề ông mà thêm bộ tóc giả là chủ hề luôn á chủ hề xong rồi là Thôi, không sao. Hết rồi. không sao không sao không sao không sao ok rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn quay lại thành màu cam nè màu cam ờ, ok chọn màu cam nha màu cam đâu ta à đây màu cam đây rồi sau đó chúng ta sẽ lắp cái cái miệng của nó lại nha anh em con con sói thì nó có một bộ răng nanh cực kỳ gọi là nhìn hung dữ cho nên là chúng ta sẽ không thể nào sử dụng nó để làm nhà cho bé cam được chúng ta phải bít cái bộ răng nanh của nó lại bạn ơi đó cho thành con sói bị bị bị mớm luôn hiểu không đó ok rồi sơn màu cam lên nè sơn màu cam lên rồi bây giờ là chúng ta gọi là đã bích cái cái cái cái bộ răng nanh lại rồi bây giờ con à, con chó chó sói đã nhìn hiền diệu hơn rồi bạn ơi ok ông, biết, ông, ông biết thiếu ừ. gì không thiếu, gì, gì ta thiếu thiếu cái thiếu ria, gì cái ria mèo ria ria à, lộn, đó. người ta gọi là cái rau mèo sao lại gọi ria, là cái ria bên tôi gọi là ria mèo bên tôi huế mà à, ở, <laughs> ở bên huế ở bên huế gọi là ria mèo ria hả mèo, ok đúng rồi còn bên mình thì gọi là rau rau mèo bạn ơi ok mình sẽ xây cho Nghe nó một cái rau mèo à. nè xây cho nó cái rau mèo nè đó ok xem vào đây thế này đó một cái râu uh, gọi là chĩa chĩa qua hai bên thế này nhìn nó cute hơn mày ơi đó ok rồi sau đó chọn màu đen màu đen râu thì phải có màu đen bạn ơi chọn màu đen nè rồi sơn ở đây sơn lên sơn lên đó hình như nó hơi dài bạn ơi mình phải ờ, ủa phong ơi đây có chắc phải là râu mèo không phong râu mèo đó tha, nhìn tao xa nhai cũng năm trăm ê <laughs> ông sao ê, ê, ê, ê, sao <laughs> à sao sao xong qua đây qua đây qua đây qua đây tôi cho bà đâu, coi đâu, nè đâu. mình đứng từ phía này mình nhìn qua tôi nhìn thấy nó giống nó giống con con con cọp hơn <laughs> con mèo <laughs> ờ không chịu đâu phá okay. nhà rồi <laughs> tôi lạy trong xe bình tĩnh bình tĩnh từ từ đây tôi làm cho nó thêm hàm răng nữa nè đó thêm hàm răng phải không đó, hàm răng. cho nó thêm hàm răng nữa đó một hàm răng Trời rám chuột rồi Phong ơi Chuột chứ gì mà chuột Đó lỗ tai của nó thì chúng ta sẽ chọn màu đỏ nha Sơ cái lỗ tai thành màu đỏ nè Đó Trời màu hồng thôi sao ông cứ thích cho nó tàn bạo vậy Phong Tàn bạo gì mà tàn bạo màu màu đỏ mới, mới đẹp hiểu không Đó ok Rồi bé mèo chúng ta đã được xây thành công <laughs> ông chắc thành công không tôi nói thật mấy bạn mấy bạn mấy bạn fan đang xem video thấy mèo là thành công không mấy bạn ơi, ơi mấy bạn thấy con con cái nhà hình con mèo của mình sau khi mình chế tạo lại từ cái nhà hình con sói của siro mấy bạn thấy nó đẹp không chứ mình thấy đẹp lắm luôn <laughs> đây sao nè mọi người đây sao nè. ok gì gì mà không gì mà lắc đầu hả cái gì mà tự nhiên mà bà bà bà bà, bà lắc đầu và biết xây nhà này mệt lắm không ok Ê, Sam ơi. lên tôi á trời sao sao sao sao tôi tôi tôi nghĩ nè tôi nghĩ mới đang nghĩ tôi mới nghĩ nghĩ ra được này hay hơn nè đợi đợi tôi xíu đợi tôi xíu rồi ok xong rồi bạn ơi Bây giờ các bạn hãy xem tác phẩm của mình đó nha một hai ba ta da da da Xin giới thiệu bạn đây chính là con cọp <laughs> Trời ơi Ba của tôi Trời ơi <laughs> Ok bạn ơi Ok bạn ơi <laughs> Tôi lại trong xe em nè Khóc cái gì mà khóc đẹp như thế này mà tôi thấy là xây một con mèo quá thì nhìn nó hơi yếu đuối phải không mình phải xây cho nó thêm mấy cái vằn vô nữa nhìn y hệt con đẹp cọp luôn mày ơi đó tôi nổi trời ơi <laughs> không ra à. mèo tôi rồi à, à, tôi cá chắc rằng cam sẽ rất là thích ngôi nhà này bởi vì nhìn nó y hệt như một con cọp nhìn rất là dũng mãnh luôn bảo đảm cam sẽ thích ok để tôi vô tôi kêu cam ra nè ok ông ra kêu cam ngon quá okay. cam thích không cam ơi cam ơi cam cam ơi cam đâu rồi cam ơi ờ rồi, rồi, rồi cam cam trong đây nè cam cam theo theo theo anh theo anh, theo anh. xuống này xuống đây xuống đây anh sẽ cho cam xem cái ngôi nhà hình con sói hồi nãy bây giờ anh đã chế nó thành ngôi nhà hình con cọp cực kỳ đẹp luôn rồi lại đây cam lại đây lại đây lại bay bay bay lên bay lên bay lên bay lên coi nè đó xịn chưa đẹp chưa từ nhà một con sói bây giờ đã biến thành nhà một con cọp vô cùng là dũng mãnh y hệt như cam đó cam cam cam thấy đẹp không cam đẹp không đẹp không cam cam ơi cam từ đây từ từ từ từ từ từ đây trời ơi xây gì xấu quá à trời ơi các bạn ơi con cam nó đập bể cái nhà của mình rồi các bạn ơi trời ơi là trời cam cam có biết là anh xây ngôi nhà này cực khổ lắm không sao tự nhiên cam cam lại đập đập cái nhà này trời trời nó đập nữa bạn ơi ông thấy chưa ông xây đẹp đến nỗi mảng cam phải đập phá tà le luôn nè rồi xong chưa? rồi xong con cọp của tôi chỉ còn lại được có một cái răng trời ơi con cọp của tôi con cọp của tôi Trời ơi bạn ơi, con dạ. cọp vô cùng hùng mạnh ờ, con con cọp vô cùng gọi là hùng mạnh của mình bây giờ đã biến thành một con cọp súng súng răng đó bạn ơi, còn có một cái răng duy nhất. <laughs> Gì tương quá rồi, à, để được á. <laughs> Được cái đầu bà chứ được. Trời dạ. ơi, con cọp của tôi. Ok bạn ơi, thôi Cam nó không thích ngôi nhà này rồi Thôi mình phải tự tay mình xây ngôi nhà mới thôi anh em ơi Chứ ngôi nhà này Cam nó không thích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 Bye bye Yêu anh em Phải nồi Tạm biệt